alo à, mời các bạn à, hãy xem à, video thuốc hỏa pháp của chúng tôi à, bây giờ là sáu giờ hai phút một tháng 12 năm 2010 bây giờ là à, hôm nay sẽ là một cái youtube cuối cùng và tôi sẽ à, đó là thời tôi học trung học cơ sở nghe cái này là tôi chán lắm rồi ấy bởi vì cái câu chuyện nó rất dài cũng rất là khó hiểu bởi vì nó thế đấy không phải là ai cũng biết đâu hãy xem uh, video là chúng ta nổi biết đấy không phải là cái câu chuyện câu chuyện đầu đuôi câu chuyện uh, rẻ không phải là cái gì đó thực ra thì cũng uh, kiểu cái uh, hồi mà lớp 6 có có cái câu chuyện này nhưng mà à, thực ra biết là cái hồi lớp 6 thì tôi đã học cùng một số bạn rồi lớp 7 lớp 8 lớp 9 hiện tại là lớp 10 chúng ta nó cùng ờ, theo một số cảnh ở ờ, đấy nhưng mà không phải dễ đâu à, các bạn cần về khế uh, của pháp thì tôi sẽ kể cho các bạn được nhưng mà hãy ờ, xem ở trên ờ, youtube youtube xem bất kỳ cái gì không phải là phương tiện luận bạn thứ gì đó hơn đấy thì có nói thế không phải là ai cũng biết <laughs> hôm nay thì uh, các bạn thì không uh, luận lắm tại vì cái lúc mà bạn cũng biết đấy không phải là ai cũng, cũng biết được bởi vì cái này hôm qua là tôi sẽ nói chuyện qua micro này để, để cho bạn xem không phải là ờ, quá căng go gì đó nhưng mà bây giờ nhá cứ giận sao khi về nhà ấy họ có thể bị ai đó kêu rào bắt nạt các thứ thậm chí có thể ăn chửi thế là gọi nào bị uống à, đánh cho một trận chưa một câu chuyện đấy nó quá hay không phải là quá hay và quá hồn cười quá vô duyên quá ngu ngốc đó là câu chuyện mà tôi đã từng kể sau đây, chúng tôi sẽ tổng kết lại cái câu chuyện uh, trước. Ở cái câu chuyện trước, tôi không biết là đoạn nào ở trên cái có một cái nội dung của tôi. Đó chính là cái câu chuyện uh, thời mà ở cái video thứ hai tôi đăng lên ở ờ, uh, video thứ ba tại sao lại có một cái màn kịch ở trên cái dòng comment đấy lại có những câu em xin lỗi tôi không biết là tôi là tại sao nếu hỏi là nếu không là tôi sẽ à, phản ánh với à, kênh youtube có cái này thì ai là biết xem nên nào cái gì đó à, để cho người khác thực mình là đúng rồi nhưng mà cứ để cho người khác một mình như thế thì tôi không sẽ à, cho xem thường với kinh doanh qua mạng hoặc thực hiện qua hệ thống thanh toán điện tử với người mua, cụ thể là giao dịch qua ngân hàng để kiểm soát nguồn tiền của người kinh doanh. Tuy nhiên, các ngân hàng tất, tất nhiên là chúng ta sẽ phải nhìn vào đó và có trách nhiệm như thế này thôi. Không cần phải làm cái gì nhiều. xin lỗi à, do cái ống kính máy ảnh đấy <coughs> là là là là là là là ok cái uh, kênh uh, cái câu chuyện hồi ký của chúng tôi ở trên kênh thức khoảng khác mặc dù tôi kể tôi cũng ngại kể cái chuyện này lắm nhưng mà xin gọi thông cảm là bởi vì đây chính là video chúng tôi sẽ ghi hình mặt của tôi cuối cùng ở trong cái này đây là cái video thứ bảy mà tôi đã làm và đó chính là video cuối cùng à, tôi đã nói trước ở trên cái kênh Facebook khoảng gần hai tháng trước rồi xin chào tất cả các bạn chúc các bạn mạnh khỏe an khang thịnh vượng xin chào tất cả This cow,